một Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình 2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá 3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại 4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị 5. Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình 6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu 7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti 8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã 9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng 10 tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. 11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí